hôm nay công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kính Lăng xin giới thiệu với anh em sản phẩm mới nhất của tháng 11 năm 2019 và có nhiều các cái điểm cải tiến để đáp ứng cho anh em ờ, sản xuất của nhân kính. Đây là dòng máy mà tôi à, muốn giới thiệu đó là dòng máy kính mắt K20 mang thương hiệu ờ, kính mắt. Thì đối với dòng máy này thì thông số kỹ thuật của nó như sau ạ. Máy sẽ có động cơ công suất là 2,2 kW trên một đầu máy và hai đầu máy là 4,4 kW lưỡi cắt đường kính 455 lưỡi cắt leader công nghệ Nhật Bản thì là lưỡi cắt ờ, được đánh giá tốt nhất trên thị trường hiện nay thì sau đây thì tôi sẽ cắt thử để cho anh em ờ, xem ạ anh em có thể nhìn thấy ờ, cái dòng máy này thì sẽ cắt được hai góc cắt đó là góc cắt uh, 90 độ và góc cắt 135 độ cái này chuyển góc thì hoàn toàn bằng tự động bằng piston ạ và không dùng hệ thống điện thì tôi sẽ cắt thử cái thành phẩm trước để cho anh em đấy chúng ta có thể là kiểm tra cái vết cắt ở đây thì vết cắt thì nó ờ, rất là đẹp đúng không ạ đây là chưa có dầu làm mát nếu mà có dầu làm mát thì nó sẽ mịn hơn nữa thì công ty chúng tôi sẽ cam kết bảo hành với anh em là trong vòng 3 tháng thì nếu mà vết cắt nó bị nổ nhôm ba vía móp nhôm thì công ty chúng tôi sẽ tiến hành đổi một cam nữa mới cho anh em ạ thì vừa rồi thì tôi đã cắt thử cho anh em xem cái dòng máy cắt nhôm hai đầu kinh Mark K20 này vậy cái dòng kinh Mark K20 này có những cái điểm gì khác biệt so với các cái dòng máy thế hệ cũ trên thị trường hiện nay thì tôi sẽ đi vào chi tiết ạ thì như anh em có thể đã nhìn thấy cái <clears throat> ban đầu về góc cắt thì chúng tôi đã cải tiến chúng tôi bỏ đi cái góc một uh, góc 45 độ tại vì trong cái quá trình sử dụng các cái dòng máy 05 và dòng máy 08 thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là khi cắt uh, góc 45 độ thì chúng ta rất hay gặp trường hợp là nó bị văng DC rất là nhiều thì khi mà chúng ta sử dụng góc cắt 135 độ thì sau khi cắt xong thì cái, theo cái trọng lực cái DC nó sẽ ngả xuống bên dưới và lưỡi thu về nó sẽ không bị vấp vào lưỡi thì khắc phục hoàn toàn cái tình trạng bị văng cái DC thì à, anh em có thể là đảm bảo yên tâm trong cái quá trình sản xuất lưỡi của chúng ta sẽ được đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ của lưỡi ạ ờ, cái điểm thứ hai là khi mà khi cắt cái góc 135 độ thì chúng ta sẽ phải Ờ, đối với mỗi một cây cây nhôm thì cái độ cao của cây nhôm nó khác nhau nên là chiều dài cắt ờ, của hai cái ờ, cây nhôm ấy thì là nó sẽ khác nhau tuy nhiên thì chúng tôi ở đây đã khắc phục là đưa vào cái thước đo điện tử thì anh em có thể nhìn thấy là đây là thước đo điện tử thì chúng tôi sẽ đo được cái độ cao của thanh nhôm và như vậy thì chúng ta sẽ hiển thị được cái góc cắt trên đây là góc cắt à, à, góc cắt chéo và dưới đây là góc cắt vuông đây cái này là 60 mm thì tương ứng với là 6 cm đấy. đây là độ cao của cây nhôm là 6 cm Đó. đấy là điểm cải tiến thứ hai và điểm cải tiến thứ ba thì anh em có thể nhìn thấy ở đây đây là cái uh, trụ để đỡ uh, đỡ thanh nhôm khi mà chúng ta kẹp piston vào thì bình thường các cái dòng máy ở thế hệ cũ thì chúng ta sẽ lấy cái bàn máy làm cái bệ đỡ để thành kẹp piston luôn thì tuy nhiên các cái dòng máy mới này thì chúng tôi bỏ hoàn toàn cái ờ, kẹp vào ờ, mặt của máy như vậy thì chúng ta sẽ lấy một thanh đỡ này chúng ta sẽ kẹp piston Đấy, khi kẹp piston như vậy thì nó hoàn toàn không động chạm gì đến cái phần đầu máy này cả thì trong cái quá trình mà chúng ta chuyển động thì nó sẽ à, à cắt ấy, thì nó sẽ không bị biêng nữa hơn nữa thì các cái trục quay của máy này ấy, thì chúng ta có thể nó nhìn thấy Ờ, được ờ, làm bằng ờ, thép cả hai đầu bệ máy và ở đây thì cái trục đỡ máy thì chúng ta nhìn thấy này đây này, đây là cái vòng bạc này Đấy, nên là khi quay máy thì nó sẽ rất là êm và đảm bảo cái độ chính xác rất là cao nó không bị dịch chuyển máy nên là cắt thì nó sẽ không bị biêng điểm cải tiến thứ tư như anh em có thể nhìn thấy đây thì hệ thống kẹp thì chúng ta sẽ có hai cái piston một là piston kẹp ngang và piston kẹp từ trên xuống mỗi đầu máy là sẽ có hai piston và ở phía đằng sau máy thì phía bên này thì sẽ có thêm một piston kẹp phụ khi mà kẹp như vậy thì sẽ đảm bảo được ờ, chắc chắn hơn thì chúng ta có thể chúng ta có thể sử dụng cái thanh ở trên đằng đằng sau này chúng ta sẽ có cái nút bạn nếu mà chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta mở nó ra thì nó sẽ kẹp từ trên xuống còn nếu mà chúng ta không muốn sử dụng thì chúng ta sẽ đóng nó lại Đấy, nó đóng nó lại thì nó sẽ không uh, kẹp nữa hơn nữa thì ờ, đối với các cái piston này thì chúng tôi đã có cái van ờ, điều chỉnh đấy nếu mà anh em muốn điều chỉnh cái lưu lượng khí nó nhỏ đi thì chúng ta sẽ điều chỉnh đây là cái ở trên tương ứng với cái ở trên đây còn cái bên dưới này là piston kẹp ngang thì khi mà anh em kẹp các cái cây nhôm ờ, có độ dày nó mỏng ấy thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng độ 3 cân thì đảm bảo kẹp là nó sẽ không bị móp nhôm và cũng như các cái dòng máy hệ ờ, cũ thì anh em có thể nhìn thấy ở đây đây là tích hợp thêm ờ, chốt hãm hơi anh em có thể nhìn thấy cái khối chốt hãm hơi của chúng tôi Đấy, được thiết kế nhìn bằng thép rất là ờ, chắc chắn không như các cái dòng thế hệ cũ thì gia công bằng các cái vòng bạc như vậy thì nó sẽ mất ổn định trong cái quá trình sản xuất à, thân bệ máy này à, dây là dây phi 42 thép nhìn rất là sáng bóng chắc khỏe tôi sẽ kéo thử máy cho anh xem di chuyển rất là dễ dàng di chuyển rất là ờ, dễ và nhẹ nhìn thân bệ máy ở đây thì nó chi tiết tổng quan thì nó rất là sáng chiều dài của máy là khoảng 5 mét hai chiều rộng của nó là khoảng một mét rưỡi sơn đây là sơn ờ, bóng hai thành phần khi mà anh em à, làm ấy thì uh, dính bụi anh em cần xịt qua cái nó sạch rồi và cái uh, ở đây máy được thiết kế trên ba chân và nó cao lên thì trong cái quá trình làm thì anh em ờ, rất là dễ dàng vệ sinh khi mà có mặt nhôm và chúng ta sẽ cùng tham quan cái hệ thống tủ điện của máy ạ như anh em có thể nhìn thấy đây hệ thống tủ điện thì sẽ được chia làm hai ngăn à, ngăn bên trên là à, hệ thống điện và ngăn bên dưới là hệ thống khí thì chúng ta có thể nhìn thấy hệ thống điện ở đây ấy, thì chúng ta chúng tôi à, sử dụng linh kiện à, điện tử của hãng à, Schneider của Cộng hòa Liên bang Đức toàn bộ à, linh kiện của hãng à, Siemens của Cộng hòa Liên bang Đức thì à, hệ thống điện đây được được đấu nối theo tiêu chuẩn của châu Âu chúng tôi đều ờ, đánh số và bọc cốt rất là rõ ràng nên ờ, đảm bảo trong cái quá trình hoạt động nó được an toàn và bền bỉ hơn đây là các cái ninh ờ, phụ kiện kèm theo chúng tôi sẽ đưa sẵn cho anh em là cái dây cô loa vì máy này motor chuyển động bắt lưỡi cắt sẽ bắt vào buni và chuyển động qua dây cô loa nên là cái dây cô loa này thì chúng tôi đã sẽ cho anh em sẵn một bộ sơ cua trong cái quá trình mà nó bị hỏng thì chúng ta có thể thay thế luôn <clears throat> trên đây thì tôi đã giới thiệu với anh em về dòng máy cắt nhôm hai đầu Kinmax K20 được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinmax. Công ty chúng tôi thì có 3 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em à, ở vị trí nào gần máy của gần kho máy của chúng tôi thì có thể đến trực tiếp kho máy của chúng tôi để xem à, trực tiếp à, địa chỉ ở miền Bắc đó là khu công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và chi nhánh miền Trung thì tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng và chi nhánh Miền Nam thì tại khu công nghiệp Quang Trung, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video giới thiệu về các cái dàn máy sản xuất cửa nhôm mới nhất của công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.